về hiện tại mình nhận định hơi thiếu cho tất cả anh em trước mấy cái ngày 28, 29 Thì mình chưa có nhận định mấy cái kèo ngày đó cho tất cả anh em thì à, mình mới đi du lịch bên Singapore về thì à, mình à, quay trở lại mình nhận định thêm cho tất cả anh em nha thì trước đó mình có nhận định cho tất cả anh em là cái trận của thằng Anh và Urena thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Anh à, và anh em cũng đã húp cái mã kèo này Anh ăn với tỷ số 2-0 nha còn cái trận Ý Ý với Mata thì cái trận này mình cho tất cả anh em mà mình gặn trong video nếu mà anh em đã nào đã xem được cái video này thì anh em cũng biết mình trong cái video mình khẳng định với anh em là mình cho tất cả anh em cái kèo mà ý chấp hai anh em chờ tuột kèo xuống ý còn chấp hai thì anh em hả vào thì anh em cũng đã hút được cái mã kèo ý mà um, chấp hai mà anh em chủ yếu ở trong video mà ý nếu anh em nào xem kỹ cái video này thì anh em đâu nghe mình nói trong cái video là mình gặn anh em là nằm cái mã kèo ý chấp góc mạnh tay chủ yếu là cái kèo ý chấp góc mạnh tay thì nếu mà anh em nào đã nằm được cái mã kèo đó thì anh em hút full nha còn mình có nhận định cho anh em cái trận ba lan thì anh em cũng đã hút được cái kèo ba lan nè còn cái kèo Áo với uh, ờ, Estonia thì kèo nữa anh em quà này còn cái trận giữa Tây Ban Nha và Scotland thì trận này mình cho tất cả anh em nằm uh, Tây Ban Nha thì anh em gãi cái mã kèo này nhưng mà cái trận Bỉ trận Bỉ với Đức thì mình cho anh em nằm Đức và nằm tài thì anh em cũng quà mã kèo này nha và mình có nhận định thêm cho tất cả anh em hai cái giải ngoài hàng Anh nữa nhưng mà hai cái giải này tới 8 giờ 16 giờ ngày ngày 1 tháng 4 mới đá nha anh em thì mình sẽ nhận định cho cái trận sớm của La Liga cho tất cả anh em vào lúc 2 giờ đó là trận giữa Mallorca và ừ, Osasuna diễn ra vào lúc 2 giờ ngày 1 tháng 4 nha anh em là dạng sáng ngày 1 tháng 4 thì ừ, anh em thấy đây là cái đội hình dự kiến ra sân của Malocca và thằng Osasuna. Trong cái trận đấu này thì anh em thấy bên phía Malocca chơi với sơ đồ là 532, bên phía Osasuna chơi với sơ đồ là 433 nha anh em. Thì anh em thấy cái ờ, Osasuna đang có cái phong độ rất tốt nên Osasuna đã tung qua cái, cái đội hình là công và phòng thủ nhanh nha anh em. Thì anh em sẽ tiến vào cái phần mà bảng xếp hạng La Liga thì anh em thấy trên bảng xếp hạng La Liga trong những trận gần đây nhất á, thì Osasuna đang đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 34 điểm sau 26 vòng đấu. Thì còn trong đó Malapka đang đứng vị trí thứ 11 cách Osasuna chỉ một vị trí một bảng xếp hạng thôi nha anh em. Thì uh, à, Malapka đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 22 điểm 32 điểm sau 26 vòng đấu.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 thấy hai trận thua gần nhất Osasuna thua Valencia nè, thua Villarreal nè thì anh em thấy cái phong độ của thằng Osasuna cũng rất là tốt trong những trận gần đây nha thì cái thành tích mà chơi trên sân nhà của thằng Mallorca thì anh em thấy Mallorca chơi trên sân nhà rất là tốt trong 4 năm trận gần nhất thì Mallorca đã thắng hết 3 trận và để hòa một trận trước Real Sociedad và để thua một trận trước Elche trong khi đó Elche đang đứng vị trí cuối bảng xếp hạng nhưng mà Mallorca vẫn để thua còn bên phía chơi trên sân khách của thằng Osasuna thì anh em thấy Osasuna thành tích chơi trên sân khách thì toàn là hòa hòa và thắng và để thua trước Valencia với cái tỷ số là 1-0 thì um, còn trong cái lịch sử đối đầu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu bốn trận gần nhất thì Osasuna đã thắng hết hai trận và chỉ để um, thua một trận và hòa một trận nha anh em thì cái phong phong độ của Osasuna nó trên màu Mallorca trong những trận đấu vừa rồi nha anh em thì mình sẽ tiến vào mà cái trận đấu gần nhất mà đấu trên sân nhà của thằng Osasuna Osasuna ăn với cái tỷ số là 1-0 thì đây mình sẽ vào cho tất cả anh em xem luôn nha Đây cái trận đấu trên sân nhà của Osasuna, Osasuna ăn với cái tỷ số là 1-0 thì trận đấu Osasuna chấp với cái mã kèo là 0,25 thì Osasuna đã ăn với cái, ờ, cái tỷ số là 1-0 thì anh em thấy cái đội hình lúc đó Osasuna vẫn tung qua với cái đội hình 4-3-3 thì cái đội hình này đội hình này là đá với cái thằng Mallorca thì cái đội hình này Osasuna có thể ghi được nhiều bàn thắng nha anh em. Thì hai thằng này gặp nhau trong trận vừa rồi tầm 5 thẻ vàng và góc gốc thì hai thằng chỉ có bốn quả gốc thì mình không khuyên anh em đầu tư cái trận này anh em không cần phải đầu tư vào mã tài thẻ hoặc là tài gốc hoặc là mã thẻ mã gốc gì hết anh em chỉ cần đầu tư vào cái mã kèo chính thôi thì à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á là hiện tại cái thằng đội chủ nhà Malocca đang chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em cứ đầu tư vào cái mã kèo là thằng Osasuna được chấp 0,25 và mà xỉu 2,25 cho mình thì tại sao mình cho anh em nằm cái mã kèo à, dưới và xỉu thì anh em thấy trong cái lịch sử đối đầu và cái thành tích gần nhất của hai đội á đây thì anh em thấy trong hai thằng này trong lịch sử đối đầu thì hai trận gần nhất 2022 2023 thì hai này chỉ đá vào cao lắm là hai bàn thắng thì còn trong trước đó nữa thì anh em thấy trước đó nữa hai thằng này đá toàn xỉu không nha anh em đây trong ba trận gần nhất trong ba trận gần nhất thì à, hai thằng đã hết có 5 trận là xỉu rồi thì bởi vậy mình mới cho tất cả anh em nằm cái mã kèo xỉu và cái mã kèo Osasuna được chấp 0,25 thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em thì um, trận chốt kèo La Liga trận này thì mình cho anh em nằm Osasuna này. đội sân khách được cộng 2 và 0,25 và anh em chọn xỉu 2,25 cho mình trong cái trận này 2,25 nha anh em thì đó còn hiệp 1 thì anh em có thể chờ ra sân còn góc thì anh em có thể vào xỉu thì anh em thấy cái hai thằng này trong cái trận đấu vừa rồi á thì à, nguyên một trận FT chỉ có bốn quả góc thì anh em có thể vào xỉu góc hiệp 1 nè, anh em nằm Osasuna được chấp 0,25 nè. Anh em nằm thêm cái mã xỉu 2,25 nguyên trận cho mình nữa. Thì ba cái mã kèo này anh em chỉ cần đầu tư vào ba cái mã kèo này thì tỷ lệ anh em húp rất cao nha. Còn những anh em nào mà đang chơi bên ngoài á không có thể nhận được nhiều kèo chơi hơn anh em chỉ biết xem qua video để anh em lấy kèo anh em chơi thì mình khuyên anh em liên lạc trực tiếp qua cái Zalo hoặc là Telegram của mình mình sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm để anh em lấy được nhiều mã kèo để anh em đầu tư hơn nữa. Thì cái Zalo của mình là 0937072613 hoặc là cái Telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để anh em có thể lấy được nhiều mã kèo anh em đầu tư hơn nữa nha.